viên công chứng rằng hợp đồng này đã được thực hiện à, và hoàn tất để hoàn tất cái việc mà có thể là sang tên à, của cái người bán qua cho bạn là bạn sẽ đứng tên trên cái sổ đỏ à, hay là đứng tên trên cái hợp đồng đó nhưng có những cái loại bất động sản à, nó không thể nào mà đi ra công chứng để công chứng được thì họ sẽ dùng cái biện pháp là, là viết tay cái hợp đồng mua bán là viết tay hoặc là hợp đồng đặt cọc viết tay ha thì cái hợp đồng viết tay này nó có giá trị hay không à, đương nhiên nó có giá trị nhưng mà nó cũng sẽ có những cái rủi ro à, xảy ra đối với bạn thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích lý do mà tại sao họ những cái người à, bán hoặc mua phải dùng cái phương pháp giấy tay này và những cái rủi ro à, có thể xảy ra và cái quyền mà à, chọn lựa là mua hay bán đó là quyền của bạn à, lý do mà người ta sử dụng à, cái hợp đồng viết tay đó là có thể là họ sẽ à, né thuế ví dụ như là hợp đồng công chứng họ sẽ ghi là 10 nhưng mà cái hợp đồng viết tay à, để giữa hai bên để mà chắc chắn thì cái số đó nó phải hơn gấp là nhiều lần à, nhưng mà nó sẽ có một cái rủi ro như vậy nếu mà bạn làm hai hợp đồng như vậy có thể là xui thôi bình thường thì nó vẫn ra diễn ra tốt đẹp nhưng mà nếu mà bạn gặp xui xẻo gặp những cái người bán người mua gì họ đang à, có cái vấn đề gì về tài chính và họ muốn lừa gạt mình ở trong đó thì sẽ rất là mệt ha à, tại vì có thể là họ sẽ từ chối trả tiền và họ khi mà bạn à, đi công chứng họ sẽ ừ, khi mà bạn ký công chứng cho họ xong à, và họ không có chuyển tiền cho bạn chẳng hạn hoặc là hoặc là họ chuyển với cái số tiền mà ghi ở trên công chứng chứ không phải là số tiền à, ghi trên cái giấy tay là số tiền chính xác thì lúc đó gây ra những cái tranh cãi hoặc là thư kiện ha mất thời gian à, hoặc là cái bất động sản đó nó nằm trong khu quy hoạch và không được phép sang nhượng thì khi mà người mua có nhu cầu thì họ vẫn mua thôi hoặc là người bán họ bán rẻ hơn họ sẽ bán để mà họ thu về một cái ờ, cái khoản mà họ đã đầu tư thì uh, lúc này sẽ sử dụng hợp đồng viết tay để tin tưởng hơn cái hợp đồng viết tay này thì bạn nên hoặc là bạn sẽ nhờ những cái người mà làm chứng hai người làm chứng cho bạn à, là ký vào cái hợp đồng viết tay đó à, hoặc là bạn có thể là yêu cầu cái bên à, cả hai bên lên ờ, cơ quan của thường phát lại để bà chứng thực lại rằng là cái việc này đã được thực hiện để khi mà nếu mà có tranh chấp và ra tòa thì à, cũng có một cái cơ sở đó là à cái việc này đã được thực hiện rồi tại vì cái ở cơ quan thừa phát lại đó là cơ quan của nhà nước à, và chứng minh là cái sự việc này đã xảy ra và ví dụ như bạn có thể là khi mà bạn à, sử dụng giấy viết tay hợp đồng viết tay thì khi mà à, mua bán thì có thể rằng là à, lúc mà đưa thư kiện thì cái người bán hoặc người mua họ sẽ nói rằng là à ờ, ghi ký hợp đồng vậy thôi nhưng mà họ chưa đưa đủ hay là họ chuyển tiền chưa có đúng hay là như đó cái vấn đề mà có những cái vấn đề rắc rối xảy ra nhưng mà khi mà bạn lên bạn thừa phát lại và bạn ký kết ở trên đó thì là họ sẽ công nhận cái việc đó đã xảy ra rồi thì ờ, khi mà đưa ra kiện cáo thì nó đã có cái chứng cứ rõ ràng thì nó dễ dàng xử hơn ha nếu mà bạn là người ờ, mua đi mua bất động sản bạn thiếu kinh nghiệm à, bạn ờ, tin vào những cái người mà những cái người môi giới hoặc là có ý chủ ý mà muốn gạt mình thì bạn phải à, rất là kỹ càng cái, cái hợp đồng với tay ha ờ, đừng có tin vào những cái lời mà họ hứa bạn phải xem rằng là à, tất cả những cái giấy tờ pháp lý đó à, nó đã đầy đủ hay chưa và pháp lý của nó tới đâu và nếu mà pháp lý của nó nó nằm trong quy hoạch treo nhưng mà bạn à, chấp nhận cái giá đó thì bạn vẫn có thể mua được à, và đừng có nghĩ rằng là hợp đồng viết tay à, là đủ ừ. rồi cũng không sao cả ha vẫn có thể là sẽ có xảy ra những cái tranh chấp cái tranh chấp khác đó là cái à, hợp đồng viết tay nó không được công chứng ha thì sẽ khó cái việc mà bạn à, xin giấy phép để mà xây dựng hay sửa chữa tại vì nó là hợp đồng viết tay mà bạn đâu có quyền ở trên cái đó đâu mà bạn xin xin giấy phép à, và hoặc là khi mà viết tay như vậy cũng khó xác minh được cái nguồn gốc rõ ràng của cái bất động sản đó có thể rằng uh, nếu mà cái hợp đồng cái, cái những cái giấy tờ nhà của những cái, uh, cái cái chủ nhà đó họ có đầy đủ và rõ ràng thì sau này bạn cũng có thể là bạn sẽ chuyển được uh, bạn có thay đổi được hay nếu mà họ bỏ quy hoạch bạn sẽ chuyển tên qua cho bạn được nhưng nếu cái khu đó nó là quy hoạch và cái pháp lý của cái bất động sản nó không rõ ràng thì cái nguy cơ là bạn không bán lại được cái bất động sản nó rất là cao đối với cái hợp đồng viết tay có một cái rủi ro nữa là bạn không có thể sử dụng cái ờ, sự ờ, hỗ trợ của ngân hàng được ngân hàng sẽ không cho vay những cái trường hợp này ha và ờ, mua bán bằng cái giấy tờ viết tay thì chủ yếu bằng cái lòng tin và có thể là người này người kia họ sẽ có những cái ý đồ họ lật lọng nhưng mà khó khăn á, là mình không có được cái sự công chứng của nhà nước ha thì nó sẽ khó hơn trong cái việc mà là đi ra thư kiện nếu mà bạn mà thấy cái dự án đó hay là cái bất động sản đó bạn thấy nó phù hợp với bạn và bạn rất rất muốn mua thì bạn phải cần lưu ý những cái vấn đề như sau thì à, bạn nên đề nghị cái bên bán họ cung cấp cho bạn tất cả những cái giấy tờ sao của tất cả cái, cái giấy tờ liên quan đến cái nhà đất mà bạn sắp mua rồi bạn phải kiểm tra cái giấy tờ tùy thân của những người được đứng tên trên cái bất động sản đó phải là nếu mà là đồng chủ hữu đồng chủ sở hữu thì họ cũng phải à, đầy đủ cả hai ha và bạn hãy nhờ người à, lập chứng à, có thể là nhờ hàng xóm làm chứng hoặc là lên thừa phát lại để làm chứng cho dù cái hợp đồng này là hợp đồng viết tay nhưng bạn cũng phải ghi chi tiết rõ ràng à, điều khoản trách nhiệm à, nghĩa vụ của các bên à, tới thời điểm nào phải thực hiện những cái việc nào ha cho nó rõ ràng ví dụ như là à, thường đó là bạn sẽ à, ghi cái câu rằng là à, nếu mà bên nào thay đổi hoặc là không mua hoặc không bán nữa thì sẽ bị à, đền gấp đôi số tiền cọc chẳng hạn hoặc là đền gấp đôi số tiền mà bên kia đã thanh toán thì đó cũng là một cái cách à, đó là một vài cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn à, mong rằng nó sẽ giúp ích cho các bạn khi mà bạn đi mua nhà nhưng mà phải sử dụng những cái giấy tờ viết tay thì bạn hãy lưu ý những cái vấn đề đó cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo mong rằng cái việc đi đầu tư của bạn sẽ gặp nhiều cái thuận lợi và may mắn